ដែរបើសិនជាមានការបន្តលេខទៀតហានិភ័យគូយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាមានការបន្តលេខទៀតហានិភ័យឃើញតែតែហានិភ័យណាស់ទៀតនៅខាង phải khơi tắc cái hay là lắc là hai tiếng là mình thôi khuyên tới từ hai năm năm hai trước mình hai thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi Khuyên tới từ hai năm năm hai trước mình hai